Thank you. phụ tinh điện thiên đàng đơn đàn thề lẫn bắn quan tình tự nhật kiếm mà thời phùng tịch tự bi quan giảm vào trăm chừng ngân thượng cứ tệ tiếng lên dừng xuyên quần chân như gia tộc tư đường tiếng tổ lịch đại quá cổ nam liệt chiến con linh liệt vi cùng vị và bà nhân gọi thượng hạ chúng đặng chí nguyện như tôn nương linh thủy tề chân giá tâm di kim vị tân tà thế cố mậu thọ tam quy ngụ giới trần như môn nguyên phổi kinh triều quần lê thị hiếu pháp danh quảng tề hưởng linh thượng thọ chi linh cứu đang đề tài a linh hoàng gia đề cha la càng đề